còn màu quá các mấy đứa nước ngay chắc là màu đến đường tin đã hiểu đúng lỗi chỉ các trường ơi thì màu bao tươi đẹp tiếng mình em ơi thì cô bác anh chị có ai mà cô bác em bị tóc thời gian à, qua ca sĩ có à, cũng bị viêm hồng hạt nên bữa nay hát cũng không hay lắm ờ vâng để à, ca sĩ chiều nay chỗ làm lễ mời ca sĩ hát tiếp ra rồi ờ, vâng sau đây một giọng ca đến từ quê hương của sạch